phiền này hay hân hoan kia số kiếp cũng đã bài ngồi đàn một khúc ca dành tặng những ai đã đường mọi trở ngại trong gai gian lao vững bước bước vẫn mơ buồn mà lòng này ôi sao không cam tâm chỉ sống với bóng dáng